Tại vì sắp đến Tết Ủa vậy Ủa Phong ơi, Ủa vậy ông cười tôi Ủa sao có Phong cận hiếu đây vậy? Ủa sao có Phong cận? Sao sao sao có Phong cận full HD ở chỗ này vậy? Có tài heo cái gì? Cái gì mà ghê vậy trời? Ủa tôi bị gì vậy mọi người? Sim ơi, sao bạn biết hành tôi rồi ghê quá à? Ok bạn ơi rồi mình mới ra video cho bạn xem Tính đến ngày hôm nay là hơn 10 ngày rồi ừ. Mình chưa ra video Ôi, cho bạn xem Trời ơi Ông, ông định bán kênh đúng không để ăn trời người đồ luôn tại vì á là vừa rồi là fan meeting mà fan meeting tôi đâu có thể nào tôi quay video được đâu có bạn nào mới vừa đi xem fan meeting về xong vô video này coi video của phong không thì á lần trước á là fan meeting cho nên là phong không ra video cho bạn fan xem được nhưng mà lần này phong lại tiếp tục ra video cho bạn fan xem tiếp ở đây và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với minecraft trốn thoát khỏi chu chu tre Ui. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi. Ôi ôi ôi ô mày có anh cay đi rồi xong luôn cay đòn bị tiêu diệt rồi chạy đi mọi người chạy đi trời ờ. ơi gì vậy sao vừa nói tiêu tiêu chay xuất hiện vậy trời ơi ghê vậy trời ơi đó đó mấy bạn thấy chưa mới vừa nói cái thôi là chu chu che xuất hiện luôn rồi kìa trời ơi đáng sợ thật sự luôn á ê xuất hiện nữa hả trời ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy qua đây sao ơi chạy qua đây trời ơi bạn ơi đó bạn thấy không đến video video ngày hôm nay nè thì xin giới thiệu với các bạn chúng ta sẽ à. cùng nhau Chết chết video Ai trời nó đuổi tới, tới tôi luôn rồi nè mấy bạn ơi Trời ơi trời chú chú chè ơi biến mất đi cho tôi nói chuyện xíu cho chú chè ơi Chú chú đuổi theo nhiều hoài à sao nói chuyện được Trời trời nó đâu rồi Ghê quá Ui nó chạy Trời ơi nó biến mất rồi ờ, ok rồi. bạn ơi <laughs> thì mấy bạn có hiểu chuyện gì đang xảy ra không thì vừa rồi đó mấy bạn Chu Chu Che đã xuất hiện đằng sau lưng của bọn mình Cứ ơi. mỗi 30 giây đến một phút thì Chu Chu Che sẽ xuất hiện tại vị trí của một người Và sau đó sẽ đuổi theo và đánh người đó các bạn ơi Rất là án sợ luôn Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay nè Mình đã rủ Sammy, Kairon cùng với Simmy bọn mình đã vào đây Chúng ta sẽ cùng nhau làm một video là thử thách 24 giờ à, Tìm được vũ khí để có thể tiêu diệt con Chu Chu Che này Để tránh tránh cái việc bị Chu Chu Che tấn công mà bị tiêu diệt như Kairon hồi nãy nha các bạn nha Ôi, đi ghê luôn hả Hơi bị đáng sợ luôn Ôi, Ủa, cái con hồi nãy cái con nãy xuất hiện là gì á nó đánh mình nó đốt cháy mình giờ mình túi bụi luôn rồi bạn ơi đấy nhìn mặt cây đang lùi lùi luôn kìa trời trời ghê quá hả thì á bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải đập lúc cái mình lóc kiếm vũ khí và tiêu diệt con chu chu che này đó bạn nhìn nè Kairon mới vừa bị cái con kia phun lửa cho đen thui mặt mày luôn các bạn ơi đó và bây giờ nè chúng ta sẽ chia nhau ra làm hai đội nha để coi coi đội nào sẽ là đội tiêu diệt được con chu chu che này trước nha ok thì à, mọi người okay. chia thế nào đây hay là bây giờ à, chia cho vui hơn á thì cho chị em một đội à, phong với cay đội với cay được không ừ. ủa bạn ơi bây giờ á là chúng ta đều hướng tới mục đích chung á là tiêu diệt nó mà giờ mình vẫn phải chia đội ra để solo nữa hả chiến đấu vì đặt si solo đội đó dễ sợ chứ không được nếu mà đó là điều bạn muốn rồi thì uh, mình uh, chấp nhận thôi ok ok ok nhưng mà bây giờ phải chia đội hay sao nè là Kairon với lại Simmy hay là Kairon với Phong Cận Trời ơi trời Anh muốn đi theo ai Kai Kai muốn đi theo ai Kai muốn đi theo ai Nói đi Một á Là Simmy Hai là bạn thân nhất của Kai Phong cận Kai chọn đi Thôi phải Thôi chọn là mình phải chọn, chọn chị đi đi Hai mình đi vô đi Trời trời Cái này Được á Cái này hay á Được Không cho Không cho Không cho Không cho trời ơi trời ơi vậy mới vui chứ không chứ ông lúc nào cũng chơi tôi chắc bạn được không cái này độc lạ ai trời ơi xuất hiện tiếp rồi kìa trời ơi trời trời đất ơi ok ờ, ok thôi thôi thôi thôi thôi được rồi thôi được rồi đồng ý đồng ý được rồi vậy bây giờ là bây giờ là Sammy với lại <laughs> là cái đó là một đội mình với Simmy sẽ là một đội với các bạn nha ôi trời đáng sợ quá ờ, rồi ok bạn ơi thì bây giờ bọn mình đã có mặt lại ngay cái chỗ có lúc kia bà đây nè vẫn là cái sân bóng này thôi nhưng mà có bốn cái hộp nha các bạn nha bốn cái hộp màu đỏ màu xanh màu xanh của simi và màu xám của Sammy bây giờ chúng ta sẽ mở ra hey. xin giới thiệu với mọi người ở trong đây mình đang có một cái bà lóc đó, đó, đó uh, cái block này nhìn nó hơi xấu xíu nhưng mà cái block này nó có tên là block ờ, ờ, ờ. lúc kia block chu chu tre đó nhìn sợ không nhìn sợ không nó có nguyên cái khuôn mặt cười nè đáng sợ mọi cái cái block cái block cái block block là cái cái cái cái gì lucky block cái lớp kia mà lớp này nó có màu đỏ nhìn giống mình á hợp với mình á mệt ờ. mệt ok ờ, ok <laughs> rồi bây giờ nè nhiệm vụ của mọi người là phải chia ra hai đội mình với simmy sẽ đi chung với nhau và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đặt nút kia bà lóc nha sim mời đi ra sao quá simmy tư ok rồi là đặt cái lóc này ra thử coi ui có cái quần nè Ủa? sao bạn chọn em mình nhường các bạn đó bạn mình nhường cho bạn đó trời ơi bạn còn chọi cho mình nữa yeah. rồi ok Ủa, xem, ủa, xem vậy ai ai ai chú chú trẻ xuất hiện kìa rồi rồi rồi xong hình như cái con này ghét cây ron lắm sao lần nào nó xuất hiện nó cũng muốn đánh ron hết bạn ơi thầy cây ơi vụ này nè trời ơi trời ủa gì vậy ui cái gì vậy sim cái gì vậy sim thôi rồi xong rồi sim mới chịu hỏi đâu một con heo quái vật này có con cái con tàu chưa đủ hả sim ơi trời ơi là trời sim ơi thôi bạn để nhớ đánh cho bạn ôi đánh mình luôn nè à. khỏe quá giờ sao đi sim ơi nó đuổi hoài đi sim ơi sim à bây giờ làm sao đây à dạ mình vừa mới đập một cái lucky block ra mà sau đó nó hiện ra thằng dân làng đánh sammy chết luôn rồi bây giờ nó chuyển qua đánh bạn đúng không ơi sim ơi con heo này giờ mình tính sao giờ sim nó đuổi anh tôi hoài nè vũ khí vậy sim bạn có chắc là mấy cái khối lớp kia block này nó có thể giúp mình tiêu gì con chu chu che che em vậy mà sao mình thấy nó cứ sao sao á chắc chắn chắc chắn nhưng mà có điều là bọn mình xui quá hiểu không tôi quá trời đúng không ơi sim ơi sim ơi sim mà tỉnh đây bây giờ sim sim sim Ủa? sim cứ chạy đi nha phong phong sẽ đào một cái hố phong đào cái hố để cho nó chạy nó rơi vô nha ok sim sẽ chạy đi ok cái thằng này đang đuổi mình kìa gai ơi chạy đi gai ơi quá trời ơi trong mình luôn rồi ê nó chú chú xuất hiện trước mặt mình luôn bạn ơi ê chạy chạy đuổi gai đo đi đừng đuổi tôi quýt gai ro đi đừng quýt tôi quýt gai đo đừng quýt tôi vậy đó bạn ơi thả cho mình bạn ơi đừng đừng quá à. ngố vô nhà mọi người mình phải trú vô nhà né con trời quỷ ơi. này trời ơi xím ơi xím xịn các bạn xím đập từ nãy giờ được nguyên cái ờ, giáp kim cương luôn trời ơi tông ơi đập cái gì không mà wow. toàn mấy đứa người ta đập tôi không à chứ tôi có đập được người ta đâu ôi có ai kiếm gì luôn nè xịn quá vậy ok hợp lý kiếm kim cương kiếm kim ơi tụi mình cùng đội mà sao cái cái đâu trai trời ơi trời ơi sim ơi xím ơi lại lại lại đây coi nè có con đưa cho mình là Lucky Block tốt vậy sao nó còn đâu cái giật nè Tại bạn xui đó, tại bạn xui nên chung Chu Tre xuất hiện nữa kìa Chu Chu Tre đuổi ai kìa, ồ đuổi Simi, đuổi Simi, Chu Chu Tre đuổi Simi Chạy đi, chạy đi, chạy đi Ê mọi người, mọi người, mọi người biết không, tôi đang chạy và cái con chó kia nó cứ chạy theo tôi, nó úp mặt xuống đất, nhìn buồn cười quá Này, Sim hãy sử dụng cái kỹ năng mỹ nhân kế của Sim đi Sim Nó đang, nó đang đốt cây kìa à. Đứng lại, đứng lại Ui bắn tim, uống chó hả? Trời ơi, cho em cục sắt này đó, cho em cục sắt này Ê. Cái gì vậy con đó tặng cho sim một hoa hả? Sao nó mê gái quá vậy? Con cái nó tặng mình hoa mà người. Dạ mình có bạch mã bạn ơi. Tụi canh với mình gì đó. Mày đang cưỡi ngựa bay vòng vòng Ủa đảo quá vậy? Đảo quá vậy? Ok bạn ơi, bây giờ để cho an toàn á thì mình sẽ lên trên núi để mình đào nha. Ui, bánh kem. Oh my god. À! Xong tôi rồi yêu lắp của tôi với cay đập ra toàn yêu quái không vậy chết rồi chết rồi Hồi nãy rồi giờ có một cái món duy nhất mà mình cảm giác may mắn đó chính là cái kiếm kim cương đó mọi người còn lại là toàn gấu quái vật không à không hiểu luôn ờ không hiểu luôn lại <laughs> cay xui xẻo quá cay ủa cái gì sao làng mình bây giờ có con gát rồi có con slam khổng lồ vậy con gát đi quá vật đi hồi nãy mình mới đập ra đó hồi nãy mình mới đập ra đó nó hiện ra con gát luôn trời ơi khổng lồ kia đây boy lucky là tôi đập boy lucky là có gì Ồ, oh, trường học Hero Team Tôi sẽ vô trong trường học Hero Team Tôi đặt nút cái block cho an toàn Tôi nghĩ tôi trường học á Cho mình vô với Cho mình vô trường học chơi với <laughs> Vậy tôi không nghe bà nói gì luôn á Sam Tôi đọc cái lúc đi block nó ra cho chú che Còn con đi đi trong cái hộp ôi trời ơi à, ơi heo tôi còn chưa có bộ giáp nè tôi không biết làm cách nào tôi đánh lại nó đây gì đây lúc kia mình lóc chấm hỏi hả đâu tôi đập ra thử coi trời ơi cũng chu che được tôi bắp trời ơi sao chú chu che để tìm tôi hoài vậy trời ơi đừng mà đừng mà trời làm ơn đi làm ơn thả tôi lần này đi bà đừng đuổi tôi nữa trời ơi nhìn tôi nè tôi chạy nè wow thấy cửa chưa thấy cửa chưa thấy cửa tôi thấy ơi sao bên chợ phong theo với sao trời ơi cái nạp tôi nè oh mình bị mù rồi tôi bị mù rồi mọi người ơi trời ơi mình thấy mọi thứ xung quanh đều là màu đen rồi xong rồi cây đo này trở thành cây à, đây. TV rồi có đồ ăn có đồ ăn có đồ ăn mấy bạn ơi có đồ ăn rồi no. yeah. trời ơi ơi là chạy nó mạnh quá ai có skeleton lấy giáp của mình luôn hả trời ơi trời sao nó cảm giác không ơi bất ổn quá tự nhiên nó quăng ra cho mình một đống chai kinh nghiệm luôn nè bạn ủa Trời ơi, cây ơi, người ta là chu chu che chứ chu chu che che là cái gì cây? Đọc nhạc cái gì vậy? Đọc ờ, chu chu che che. Đây. cái giếng về cái giếng này có ai dùng chưa ta? Ơi chưa ai dùng nên tôi quăng thử vô coi được cái gì nè. Ô oh yeah, giáp sắt, giáp Được khoai tây. Trời xịn quá. Trời từ nãy giờ mọi người nghĩ, ơi, tôi đặt được một cái hộp tôi đặt được một cái bao sình cái cái bao sình này một trăm phần trăm may may mắn wow từ ờ, tôi tôi cũng vậy đó tôi tôi chọi ra được chu chu che che lắm ô táo vàng táo vàng ngon quá vậy trời ơi được táo vàng luôn đỉnh cha ê bà sam đem cho khác nha không không được quyền lụm của tôi nha tao ơi làm như tôi ai như ai vậy đó trời ôi sam ơi sam sam sam sam em lụm được cái súng lửa có được cái súng lửa ơi ơi mười điểm cay ơi tí nó phun trong chu chu chia chia chết luôn wow ừ, tôi lụm được một bộ giáp xịn quá nè mọi người Wow Giáp gì vậy? Bộ giáp này của tôi Đâu? hơi bị xịn luôn Nó có nhiều bảo vệ lắm nè Wow cái này, đây? cái này là gì đây? Ồ, một bài lóc uh, gì ta? Một bài lóc may mắn cái coi được cái gì đây? Kim cương trời ơi tôi xui quá trời Trời ơi kim cương thì cũng vô nghĩa rồi phong ơi Trong đây kim cương cũng vô nghĩa thôi Ok Đúng bạn Ô yeah tao vàng tao vàng Liêu bắt ta đi bắt ta đi Liêu Liêu nó đuổi em sao kìa Liêu Liêu Liêu Liêu Có xe nhanh cho ta không Ôi cho con nó đuổi tôi kìa Ôi trời ơi Sao mà ai sao nó quay qua đuổi tôi vậy Ai Ai quay qua đuổi tôi vậy Ai mà không cười nó cười bây giờ trời tôi ơi trời sợ à. bà không thấy là tôi đang đánh nhau với nó đó à. nó mạnh hả tôi nãy giờ còn chưa chết nè cái con này yếu xìu à mày ui nó phải ơi chạy chạy các bạn thấy được ờ, ờ. hình ảnh bất gần như vậy cái gì đang múa đang múa các bạn ơi bạn ơi bạn bạn chú chú che ơi chúng ta không thuộc về nhau chúng ta không thuộc về nhau chị đúng à hai rồi đây tôi đi giữa lại nè giữa lại nè đường đường đường ơi đuổi một tí rồi biến mất chứ đừng có đuổi tôi nhiều quá sao mà đuổi nhiều ờ, đi xin trái được đây cười cưỡi chị đang đi đại sự đi cưng ơi đây đây đây vô đi đừng cấm mà mất ngựa nha tại ơi ngựa quý của chị đó đó wow trời ơi không ơi trời ơi sao tôi chứ mình con chiến mã mình đang bay vòng vòng giữa này vui, vui vẻ ủa bay được luôn hả con ngựa nó bay được luôn hả ngựa rồi chị đi công chuyện nha cưng trời ơi trời cảm ơn nha yên tâm mình sẽ giữ con Anh ờ, chiến mã này cho sammy Thôi được rồi bây giờ tôi sẽ cố gắng đập một cái gì đây được gì đây ủa cái gì đây sao làm không được wow một cái chai một cái bình uống các bạn ơi mình uống thử coi được cái gì đây wow uống bình thường này vô mình được rất là nhiều sức mạnh luôn bạn ơi hợp lý chạy nhanh nữa nè <laughs> trời ơi chu chu cha treo ơi xuất hiện tại đây coi ai chạy nhanh hơn nè ngon rồi đây ê nó đi nó đang dí mình nè bạn ơi bạn dí mình hả mình có cung ơi nó chạy qua dí mình nè bạn nhưng mà còn lâu dí được mình trời ơi đuổi theo đi đuổi đi bên này nè bên này nè <laughs> mình chạy nhanh các bạn ơi chú chú trang còn lâu mới đuổi được mình trời oh no oh no, oh trời các bạn ơi bây giờ trời ơi mình đặt mình đập cái lớp cái lốc ra sao bây giờ mình kẹt ở trong cái nhà luôn rồi oh no <laughs> vậy thì Sam để lại cho mình con chiến mã rồi sau đó Sam đi đâu luôn rồi Sam đi về nơi cực lạc nào rồi Sam đi đây à, cái gì vậy cái gì cái gì vậy cay ơi chiến mã gì đâu rồi chị về đón chiến mã gì đây mất rồi mất rồi Sam ơi mất rồi cái gì nó mới nổ vậy nó nổ chết con ngựa của Sam luôn trời ơi mình mới đập mà block các bạn cái nó đổ cái nó ờ, chết luôn trời ơi rồi đến khi nào chúng ta mới tiêu diệt được con chu chu tre đây trời ơi trời từ nãy giờ tôi bị thê thảm quá không có được món đồ gì xịn luôn á cảm giác mình bị rớt mấy trăm lần rồi mọi người không biết cảm giác là được sống vui quá vui quá rồi xong chết chết thành tiếp nữa các bạn ơi lắc quá tôi lụm Được. bình thuốc mãi không được nữa mọi người <laughs> ôi trời là trời sao tôi lụm được bình thuốc đây trời mình mình mới spam ra được nguyên một đống thỏ luôn nhưng mà nó giết mình luôn rồi đó nghe vui chưa Oh, bye bye, sorry. Nó mấy là thỏ này. Nó là mấy con thỏ. Phải nghe lời chứ. Mấy con thỏ này là mấy con thỏ mà chuyên ăn thịt người à chạy đi. Không ơi, tôi có đồ rồi, không ơi. Chết rồi, bây giờ tôi hết lúc cái block rồi, còn đâu tôi đập đây. À bên đây có, bên đây có. Còn còn hai stack chưa đập nè tôi á từ nãy tôi đập tôi tôi tôi đập không được nhưng mà tôi chết hoài à ê cái gì nữa vậy nãy tôi đem gì nó mới nổi vậy sao mà sao mà ờ, đánh trời ơi chết nữa trời ơi mọi người nãy giờ mình thấy giống như là cái này giống như là một trò đùa đó mình vừa kiếm được một tí đồ xịn xịn rồi nha đó tí kiếm được tí giáp rồi là là là là sẽ có một cái lucky lock gì đó nó nổ tung chú ơi trời ơi chú ơi chú thấy cái người tôi còn cái biết đồ gì không chú ơi tha tôi đi chú ơi tao kiếm tôi xịn rồi Ê, Chú ơi tha bạn, tôi đi chú Bạn có chắc chắn về cái cái game này không? Nãy giờ hồi nãy giờ mình thấy là con chu chu che che gì đó nó giết mình không được bao nhiêu mà Lucky Lock nó giết mình không à Đúng rồi đúng rồi <laughs> Mình không biết nữa, Mình không biết à Mình không biết là chúng ta đang đi tiêu diệt tiêu diệt Đây lại lại là tiêu diệt bản thân mình nữa trời Tiêu ti nữa Nữa tiêu ti nữa vừa vừa nói xong cái mình gặp TNT luôn vậy vậy chú cảm giác con chu chu che che thường tốt hơn cái lucky block mình đang xài luôn á mọi người mọi người ơi có con zombie nó cầm súng đang chĩa thẳng vô mặt tôi mà <laughs> <laughs> bây giờ tôi đang phải lúc ờ, chơi hiện đại luôn rồi cầm súng chơi zombie bây giờ chuyển qua chơi cầm súng luôn trời trời ờ, bốn chấm không bốn chấm không nó phải vậy mọi người zombie ông tin á ui ui xin bị hết trơn mai vậy trời ơi ui kim cương ô ô mũ kim cương enchant được đó tôi đặt một cái lúc kia mà lóc và nó cho tôi một cái lúc kia mà lóc ê phong ơi phong ơi trong này có có có chó có có có chó ke đầu hay sao nó ke đầu vậy đúng rồi nó đang ke đầu <laughs> nhảy cái nó ke đầu xong nó cắn tôi luôn Xong Simi lụm Trời ơi, lại là con zombie lại là con zombie mặc áo giáp kim cương nữa sao mà sao mà tôi không có giáp kim cương mà zombie có giáp kim cương luôn vậy trời em ơi em lượm đồ chị đúng không sao cười như vậy đâu có lượm được gì đâu trời em còn bị zombie cắn không mà sam ơi sam ơi em kiếm lại được con chi chiến chiến mã của sam rồi nè Ồ, oh, yeah. Dạ. tôi kiếm được con chiến mã rồi Yes gì, Chiến mã em kiếm được Wow, mọi người ơi, mọi người nhìn mình em Mình đang cưỡi ngựa bay lên trời luôn Mình da Trời ơi Ủa cái gì mà tôi bị sát đánh ở trên trời luôn vậy mọi người Tôi đang bay mà tôi bị sát đánh chết kìa Trời ơi cái này là do nghiệp phải Phong ơi Trời ơi tôi mới giờ kiếm được có một cái món xịn một siêu thôi Là con ngựa thôi mà nó cũng cho tôi dữ. <laughs> Con ngựa trong này là mình nói thật với bạn là gì ta là, là hiếm là hiếm luôn á chưa chưa cha không biết nó còn giúp mình luôn đó con bây giờ mấy cái lắc bị giết tôi liên tục luôn mọi người Ê mời ơi Jim tính nha Nãy cái thấy là cái cái bạn mà gì à, chu chu che che gì á là còn tặng hoa cho Jim á Tính ra à, tính ra còn tốt chán Tốt Mẹ cũng không xấu lắm Bạn cũng không xấu lắm gì Ây da bạn ơi Bạn nó không xấu với sim ơi Chứ bạn nó xấu với bọn mình đó cay ơi Ủa có cái có ờ, ngựa ở đây vậy Ê ngựa ai bỏ đây vậy Ê No Ê cái này ngựa phóng cận ra Ui tôi lượm được ngựa nè Trời ơi Ui con ngựa đơn giản rồi Cô ngựa Cố lên em Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngựa Đưa ngựa bệnh viện chi vậy Tôi không biết cái này Hồi nãy tôi có đúng ờ, đục Tôi đọc ra một đống đồ kim cương Xong cái xét đùn phát bổ cái thứ đó biến mất luôn Ủa sao bố vậy? Cái gì rồi sao hôi vậy? Trời, Trời ơi, cây đòn báo quá cây ơi. Chú <laughs> chủ gia làm gì nè? Làm gì đâu trời ơi nó vứt bước đồ lắm mà người tạo ra minecraft tôi sẽ lấy cái đầu của đội vô tôi sẽ biết thành người đã tạo ra minecraft trời ơi tôi cảm giác đáng sợ mọi người ơi tôi đang vứt đồ các bạn ơi đó, Ủa này tiếp tục cuộc hành trình này không hay là tôi nên về nhà ngủ với chu chu che mọi người để <laughs> đọc chuyện của ở <laughs> dưới đó cổ tích là bạch chứ bạch chứ lùng cho nam lạnh được tôi cảm giác ờ, nghe thật luôn có phòng ơi sao tôi thấy tôi thấy gian nan của phong ơi hồi trừ hung con chua vô che nó không giết mình mà con lắc nó giết mình biết à phong ơi tôi mệt quá bây giờ bây giờ thế này đi từ từ để tôi chỉnh đèn sáng lại đã ok trời ơi rồi sao nhìn vô tới nói chuyện với con kia đi rồi mình đánh thấy được rồi thấy được rồi mọi người bây giờ nè bây giờ mọi người mọi người tập trung lại ngay cái bãi đất trống ở phía giữa làng đi mình mình có kế hoạch thế này mọi người tập trung lại đây đi bây dạ. giờ tôi nói mọi người mọi người tập trung lại đây đi trời ơi xem sao anh đâu rồi này ủa sao tóc ông còn vậy tôi à tôi biết tôi biết hình nốt rồi ê cái con à. gì đánh cây kìa mày bay hả mày mày bay mày rồi mọi người mày, à, tôi nói mọi người nghe nè bây giờ như thế này đi chúng ta nữa hả mày mày rồi ok rồi chém rồi chém rồi, à, chém à, đi đi ra ngoài chỗ xa xa ngoài đây nè chó đỡ lắc luôn Đúng trong rồi, đó quá giật nhiều quá rồi. qua đây qua đây bây giờ thế này đi tôi nói mọi người nghe nè cái con chu chu tre đó từ nãy giờ á nó đuổi mọi người hơi bị nhiều rồi đúng không ừ đúng, rồi, rồi. À, giờ luôn chúng ta mà cứ gọi là không kết hợp lại nhau á thì chúng ta thế nào cũng sẽ bị con chu chu tre tiêu diệt thôi bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng á chúng ta hãy cùng nhau hợp sức lại đi lụm thật là nhiều những cái món vũ khí có thể tiêu diệt được nó gom lại thành một và bọn mình cùng nhau tiêu diệt nó hiểu không ôi ủa tôi có rồi nè có mà hồi trừ tôi đập toàn lóc lóc giết tôi không nè à, chu chu che giết tôi đâu bây giờ này nè bọn mình sẽ đào một cái hố bọn mình lắp đầy tiên ti bên dưới cho con chu chu che nó rơi à. xuống và nó nổ chết hiểu không làm sao vụ nó được coi coi được được chứ sao không bây giờ chỉ cần nó xuất hiện ở chỗ ai á nó sẽ đuổi người đó người đó chỉ cần cố gắng hy sinh nhảy xuống cái hố thì nó sẽ nhảy theo hiểu không ủa, ủa gì? người hy sinh có cái vụ mà người đó hy sinh luôn hả sao Đúng cái này nó nó ờ. nó không Ủa? nó hơi vô vô đạo đức à, à, cái gì bài tại vì bây giờ á con chu chu che nó xuất hiện chỗ người nào thì sẽ đuổi theo người đó thôi coi như số phận đi rồi. được rồi ok rồi, bây giờ á nhiệm vụ mọi người á nhiệm vụ của mọi người bây giờ á là đi gom giùm tôi mấy quả TNT đi tôi có 8 quả nè đi đi đi gom đi nhanh lên tôi gom nè mà ông tin trong lúc tôi gom là tôi chết mấy lần tại đập lúc cái block không <laughs> yên tâm đi yên yên tâm đi đừng à. chui che nó mà xuất hiện chỗ người nào thì người đó cứ chạy đi nha cố gắng giữ tim tay cho người nha em chơi kẹp bữa tôm trên té nổi em cái đầu ngoài trời ơi trời thì đó <laughs> ôm bom cảm tử đó hiểu không tôi nghe tiếng nổ <laughs> tôi mới nghe tiếng nổ bùng cái tôi nghe tiếng á cái xong biến mất luôn tôi nói tôi nói có sai không mà tôi nói trước khi tôi lấy bom là tôi nổ trước mà tôi ôm bom cảm tử tôi chết trước mà thấy không trời ơi khổ quá yeah tôi được một đám tôi được một đống ờ, vậy đây nút kia mà lắm trời ơi trời ai trời ơi vừa mới nói xong lại dí mình trời ơi bạn ơi dí mình ra người là được chọn nha cây người được chọn nghe tí cay là người ôm bom cảm tử nha mình mới được có một tí đồ ngon thôi mà bây giờ có tám cục TNT hả rồi coi sim đưa đưa cho phong phong phong giữ cho phong sau lưng sim nè đi đây đi vậy sim ơi đừng không đuổi nha sim ơi em giữ đây đây đây đây đây đây đây đây đây nổ chứ bộ đáng sợ à rồi lát lên nổi mà tôi không tôi không đụng được luôn ai cứu tôi ai cứu tôi không không đây cứu sam đâu sam ơi ui quay coi mày coi tiên tôi khôn như tôi khôn cho trời ơi bị mù nhưng mà khôn quá các bạn ơi à tiên ti nữa nổ chết mấy con zombie đi đúng, đúng rồi hai con mọi người ôi không ơi vậy tôi nghe nổ xanh đâu kia gì trời ơi mình mình lụm được một cái chỗ mà mình đập lướt kim lốc ra nó ra cái gương trong đây có một stack tiên ti luôn nè à. ơi được được được đưa cho mình nhanh lên đưa cho mình đưa cho mình quái đạn đẹp bạn đi đâu vậy cái gì vậy simi đang bị mấy con kia tiêu diệt kìa trời mình đang nhìn một cảnh tượng gì đấy các bạn ơi ô mày rồi chạy chạy chạy chạy ồn mà chuỗi lại gì vậy cãi rồi cãi rồi đây đây cãi mà sau lưng mày nè cãi em sau lưng mày nè sau lưng mày nè sau lưng mày nè đây đây đây đây đây đây win stack win stack tiên tây luôn nữa không tin được luôn ok ok hợp lý hợp rồi được rồi bây giờ nha bạn nha mình đã có tin tay đi rồi mình sẽ xây một cái hố tin tay thật là to nha bạn let's go five minutes later <laughs> ok mấy bạn ơi và cuối cùng thì mình cũng đã xây xong một cái hố đầy TNT ở bên dưới nè bạn bây giờ á bọn mình sẽ cùng nhau chia ra mỗi người một hướng để coi coi con chu chu tre sẽ xuất hiện ở bên chỗ người nào và sau đó nó sẽ đuổi theo người nào nhé bạn nha để coi coi ai rồi. sẽ là người xui xẻo bị nó đuổi theo đây hay được rồi bây giờ người nào mà bị con nó đuổi theo mọi người phải chạy sao nó nhảy xuống cái hố này nha mọi người nghe chưa rồi, trời ơi yên tâm chắc là con chu chu che nó không tới mình đâu trời ờ, ơi à, xui gì okay. vậy gì cây đòn gãy đi ok vậy là bây à, giờ á để coi coi chu chu che sẽ xuất hiện ở chỗ cây đòn hay là sammy hay là simmy hay là mình nhá bạn nha ok mỗi người một hướng nè rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau chia ra làm hai hướng để coi coi ừ. ai sẽ là người xui xẻo bị con chu chu che gọi là đuổi okay. theo nha bạn nha đó yeah. ơi cây đòn ơi bạn đang chạy trước mình hả cây cây xui xẻo lắm á ôi trời ơi cái gì bạn cây ơi, sau lưng bạn kia, cái ơi, sau lưng bạn kia Ê, trời ơi, trời ơi, bạn Trời ơi, sao mình xui vậy trời ơi, thì tình á Trời ơi, thiệt luôn á, qua đây cây, qua đây cây, nhanh lên, nhanh lên Bên đây, bên đây Đừng đáp tôi, ủa chạy đi Chạy đi, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy thẳng như thế này, nhanh lên Nhanh lên Trời ơi, cây ơi Ây da, quýnh tôi à Mình nhảy xuống đây thiệt lắm không? Nhảy xuống đi bạn, nhảy xuống đi Nhảy xuống đi bạn ơi rồi xong cái chết queo rồi rồi chu chu che bị kẹt ở dưới các bạn ơi rồi leo leo leo leo leo nó đây chốt tnt nè chạy đi mọi người chạy đi chạy đi oh my god oh my god nó nổ rồi trời ơi nó nổ rồi trời ơi nó nổ kìa bạn rồi xong luôn nó nổ sammy biến mất luôn ui chú chú che chết chết chết queo rồi yeah Ủa vậy sao Cứu tôi Trời ơi tôi che banh xác là tôi hồi sinh đây luôn nè Hay chưa Trời ơi ừ, may trời. quá bạn ơi con chu chu tre Con chu chu tre nó bị tiên ti nổ chết queo rồi Vậy là coi như bọn mình đã đã tiêu diệt được nó rồi yeah. Thôi trời ơi, sợ thiệt sự luôn á đó mấy bạn thấy không bạn thấy không tự nhiên ngay từ đầu mình với lại sim với lại kai với lại sam là chia team mà làm cái gì đó <laughs> cái gì kai ủa, con chu chu xe nó nó kai trời ơi kai biến thành ác quỷ rồi đồ quần áo rách rưới luôn trời ơi thôi đây đây chính là hậu quả nè thôi mình chuyển kiếp bay tạm biệt kai kai Cây bay lên trời rồi kìa Trời ơi, cây bay lên trời rồi Cây biến mất tiêu luôn rồi cây biến mất rồi sim ơi xin lỗi sim rồi xong kiếp này là em cô đơn có chỉ có chị với phong làm đám cưới thôi đó đúng rồi đó mấy bạn ơi mấy bạn thấy chưa mình đã nói rồi mà ngày xưa thầy cô ông dạ. bà chúng ta cha mẹ chúng ta đã dạy chúng ta rồi người ta thường nói là một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao hoặc là một đôi, một đôi đũa thì rất là dễ bẻ gãy nhưng mà một bó đũa thì sẽ không thể nào bẻ gãy được chính vì vậy cho nên đó bạn thấy á dạ. nếu như ngay từ đầu mà bốn bọn mình gọi là kết hợp lại với nhau thì bọn mình đã thể tiêu diệt con chu du che này sớm hơn rồi tự nhiên bọn mình chia đội để làm gì thấy không đó xui xẻo ủa mà từ từ phong ơi ủa sao tụi mình chia ra có mỗi cây là xịt khói vậy <laughs> xui vậy ừ ha tính ra là à đúng rồi người ta thường nói là một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại nó hơn nó cao chỉ cần ba cây à, thôi trời ơi cây đó dư rồi cái cai đon dư quá mày bẻ đúng rồi hợp lý đúng rồi hợp lý. là vô nữa là bốn người à, là đâu phải ba người đúng đâu rồi. là cai đon bị loại đúng rồi vậy là coi như bọn mình đã cùng nhau tiêu diệt được chu chu tre nha bạn nha thì bạn thấy video này có hay hay không thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết và đừng quên nhấn nút like like like like like cái video này nha mọi người bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau <laughs> thôi em à, em em em cút ra làng khác đi em em đừng ở đây <laughs> ờ, cút xin mi làm gì <laughs> xin mi làm gì xin mi làm gì vậy ok chúng ta phải chấp nhận sự thật phải không thôi tạm biệt mọi người nha bye bye <laughs> yêu mọi người mãi yêu mãi yêu Hello team, hello team